góc nhìn khác bây giờ này bị che đâu rồi một trà giờ mình đang đi lại cái chợ báo hôn nha đây là dòng người đang nô à, nức rất là đông rất là đông ăn vâng, mượn cái lưng đó thì nói đại là mượn ủa rồi hết chứ ra mình chỉ mất một góc bên kia thôi cho mình cũng coi được hơn Thank you. bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị trái tim rồi à, trái tim ô oh, tim. đó kết thúc quá kết